mò rượu giúp em đôi chiếu em nằm đôi chân em đắp đôi chầm em đeo giúp cho con tan tiền treo con năm tiền cưới lại đè buồn cao đêm nằm mơ ngày làm thơ thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thơm thơ yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xôi rượu biệt chơi lắng trên tháng mười ngày có cục cứng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 à, dạo béo lắm rồi đó nha một chén luôn ừ, để xem ừ. ăn đi ăn đi ăn đi chị mình xuống ăn đi sao bé hết nồi luôn đi Kêu ít thôi nha, em không ăn đâu kêu ít thôi Kêu Ủa nhưng mà nãy qua clip nói là không có ăn mà cho chị miếng nữa Thì mang mình mày luôn đi ừ.